Pikachu này <laughs> No Pikachu, no Pikachu, Pikachu, Pikachu Pikachu, Pikachu, Pikachu Oh, oh, oh, oh. I don't know what up Oh, oh, oh, oh, oh, oh. tăng ghét rồi kìa Mày Ôi, một mình chung căn ba What? À đâu biết rồi Ô shit Ôi, là Oh lô shit lô Bây giờ ở nhà còn mình... À, có gì Ơ, Bill à? ok đập bé đi đập bé đi đập bé đi đập bé được dương sức đập bé ui trời ơi ok oh my god nguy hiểm rồi tôi mà ở Mew Gaming ở what the Ờ Pikachu Pikachu của Giang Pikachu Pikachu Ở ờ, bé Red Bell nó là Ông không ông Gorina đó Này bị Pikachu nè Ai chơi chết rồi Mày Tuy mình chơi mày, quá Yellow Mày Mày À Anh ờ, muốn là Cái what the Ông tiên ra làm gì Ê, what the, what, what, what Tan chun vô kênh chun Hello Antiga Hello Antiga Nghe dạ, là không ai hello anh Ê nhớ cậu còn livestream của Pikachu Pikachu Pikachu Ê nhớ Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu Pikachu ờ, ờ, ờ, con kia con kia con kia Ê nhóc Ok Ê nhóc Ê nhóc Ê nhóc bố mẹ mày đâu What the fuck? Kéo mẹ mày ra đây. Thằng kinh quá. Ôi. Chết, chết, chết, chết, chết. Ờ, ờ, ờ. Chết rồi. Ok ạ, ok ạ. Để chú có lên game. Để chú làm hai lần. Ok, ok, để chú để chú. Để chú làm một tách. Nó mà chân đầu chung kìa. Chú. Chú. Chú làm một tách. Montek Montek What the fuck What the fuck kia Trời thôi Mòn tay chuột 400 xuống kia phải trưởng đã nghe chú phải ăn luôn nhé Ơi cùng đi và bạch tí Ăn cơm muốn nuôi chuối thôi Con mới nói vậy gì Ồ green Kê chú là con bò anh em phải sức được chú Ông là đến ngày quái cơ Mexico Ui ui ui What the What the Ui ui ui Oh. oh my gosh. Hello, baby, bro. So funny. Oh my gosh. Oh. Yeah, yeah, yeah. Wait. Oh, oh, oh. oh, oh! ôi ôi Bo này, bo này, bo này, bo này Bo này, bo này, bo này Bo này Bo yeah. Dạ. sánh một đúng rồi sánh một sánh một am bò Ê, ông em ô what the fuck <laughs> gì đấy ông, ông em bên xe không cái ao luôn ô oh, hello leo phạm ô oh, đem leo phạm leo phạm leo Moon ơi Ăn cái nào về Để mua một cây Holy shit What the fuck What the fuck? What the fuck? Oh, bro. Oh, oh, oh, what the fuck? Oh, oh, what the fuck? Oh, oh, oh, oh, là sao? Ủa là sao? What the What? Anh em ra chơi bò tiếp. Chơi trò con bò. Chơi trò con bò. Let's go. Con bò. Ao, ao. Đâu để bây giờ chun chun biến thành con bò đi, mọi người sẽ dí chun. Yes. Đúng rồi. Về đây nó mất sữa mày. Ô nú. Đẻ bò. Sữa mày. Đẻ bò, đẻ bò. Đẻ bò. Đẻ bò. Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, cứ đùa hoài okay. vô đi. Bốn bò. Bốn với bò, ờ. đi tém tém bóng đánh ông nữa. Đầu tiên là mời. Ba cái em. Bốn cái nè. Minh Long Phong. Minh Long Phong. Minh cu lòng thòng. Long long thòng, con long long con long tòng long tòng. chưa? bước ngờ chưa vào nhà. Con Minh đâu ra, con nhân đâu ra, nhà xuống mà ăn thì cây bi nó đánh. Ui ui ui, hên quá, hên. Quý ga. Đây thôi, trời ơi, mình tìm trên đây luôn. Giữa bi ga Bỏ hành diện của mình hãy lấy 20k đi chun. No. Đi, đi chơi chun, chơi đi chơi. Mày muốn đi ừ. chơi chăng? Mày muốn đi chơi chăng? Mày muốn đi khóc. Đúng rồi tôi muốn đi chơi không muốn ở nhà mãi đâu buồn lắm nhà đi ở nhà vui hơn chắc chắn là tôi muốn muốn khóc khóc ui rồi A